Xin chào tất cả anh em Thì ngày hôm nay cơ sở bên tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em làm tay cái cái bộ hột cho anh em ra sòng suối chơi mang lại cái độ hiệu quả cũng như là cái tỷ lệ chuẩn xác nhất cho anh em khi anh em đi lắc tài xỉu bịp ở sòng suối chơi tài xỉu ở sòng suối một cách hiệu quả thì video này tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em làm tay cái cái bộ hồ tài xỉu 2020 của bên cơ sở bên tôi đó thì anh em không còn xa lạ gì với cái bộ hồ tài xỉu 2020 này đúng không ạ thì những anh em nào mà sử dụng qua cái bộ tài xỉu 2020 này rồi thì anh em biết cái bộ độ hiệu quả của cái bộ hột này nó như thế nào và cái tỷ lệ chuẩn xác của nó ra làm sao đúng không anh em thì cái video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu sơ qua và test cho anh em cái phần tăng tích của bộ hột này và test cho anh em độ hiệu quả của bộ tài xỉu 2020 của bên cơ sở bên tôi Đó. thì anh em ra sòng dưới thì anh em không thể tránh khỏi cái phần tăng tích của sân chơi đúng không ạ đầu tiên là nâng chân không hít đúng anh em bao hít luôn nắp này gợi đèn cho anh em hộp thì cực kỳ trong luôn đúng không ạ muối bao cho anh em ăn cua trẻ hộp nhá bao nhiêu tiền cũng dám chơi trước khi trẻ hộp chuẩn tiền xuống đúng không ạ và bây giờ test cho anh em cái tỷ lệ của nó ra sao tỷ lệ của nó thì đi đều cho anh em tránh tài tránh xỉu ngay anh em nhé đó, tôi vừa test tôi vừa giới thiệu cho anh em xỉu đúng không ạ một một lên tài hai bốn năm tú xỉu nó ạ một ba ba lên tài bộ hột đi cực kỳ là đều anh em nhé và cái cách đi hột này thì nó đi rất là khôn anh em à, tay con hoặc là thầy thợ không thể nào mà nhìn cái tay lắc của anh em để mà có thể đoán được anh em lắc tài hay lắc xỉu anh em nhé báo nhất đúng anh em bộ hột này anh em à, lắc đúng đều tay chuẩn thì nó sẽ lên cho anh em tỷ lệ báo rất là cao đúng không ạ thì anh em à, xem video thì anh em cảm nhận cùng với tôi thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền bên cơ sở bên tôi và cái bộ hột này cũng thế cũng là hàng độc quyền bên cơ sở bên tôi anh em nhé đó lên bão nhị ngoe tiếp tục vẫn là xỉu 123 116 đúng không ạ đi đúng một hồn duy nhất 115 235 này chén này lên tài giữ luôn tài cho anh em thêm vài chén nữa 366 đúng không ạ đó 662 đi đúng một hộp duy nhất bồ này đi cực kỳ là khôn đúng không ạ 445 356 đó trái này xuống xỉu 235 thì vừa rồi đã test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của cái bộ tài xỉu 2020 của bên cơ sở chúng tôi thì anh em xem video anh em cảm nhận được rằng là cái độ hiệu quả cũng như là cái tỷ lệ chuẩn xác của cái bộ tài xỉu này nó như thế nào rồi đúng không anh em đó thì tăng tích tôi cũng đã test cho anh em rồi đúng không ạ thì anh em có nhu cầu sở hữu cho mình cái bộ tài xỉu 2020 này để anh em ra sòng sới anh em ra những đấu trường C1 hay là những cái sân chơi lớn anh em chơi cái bộ tài xỉu 2020 này nó hiệu quả thì anh em liên hệ theo số điện thoại ở trên màn hình anh em nhé thì ờ, ngoài cái bộ tài xỉu 2020 này thì bên cơ sở chúng tôi có rất là nhiều những cái bộ hồ tài xỉu hay là những bộ đồ chơi bịp để cho anh em ra sòng sới chơi bịp tài xỉu đánh tài xỉu bịp lắc tài xỉu bịp luôn luôn là có độ hiệu quả anh em nhé thì anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em à, cập nhật video mới nhất chuyên về các dòng đồ chơi bịp mới nhất 2020 mà bên cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo anh em nhé thì ờ, do thời lượng cũng ờ, không cho phép nhiều thì ờ, video ngày hôm nay tôi chỉ làm đến đây thôi hẹn anh em ở những cái video lần sau chúc anh em đi chơi để sòng giới luôn luôn may mắn và luôn luôn chiến thắng anh em nhé tạm biệt tất cả anh em